29 tháng 6 Ngày mai là ngày 30 Ngày kia sẽ là ngày 1 tháng 7 Mấy này rất nóng rồi mong Nghe nó lạ đến mức Tôi uh, dắt một người anh em của CDA từ uh, vùng sâu vùng xa xuống đây Ai biết được không? thì tập nhạc của em để em hát cho tôi nghe nữa được không ạ? Thank you. nào chiều nước tươi thật xa em nợ tôi nhiều bao nhiêu chưa đủ em phải lớp chiều nơi đây là cái thứ văn hóa ở tháng bảy em là kinh sẽ tới đây chờ đợi em giữa mây với trời em sáng sưởi em tôi còn rất cực đâu như em tôi thấy mơ hồ trước là thu tàn dẫu cả thì dẫu ta quên mất chiều về còn gì nó có xa theo mình là bên nhau có gì ạ em lại được mình trong tương Gracias